Người có phúc khí hiểu được mọi thứ đến với mình không phải bởi sống nhanh mà nhờ vào sống chậm. Đường đời mỗi người cũng giống như đường đua marathon trên sân vận động vậy. Con đường ấy có thể kéo dài vô hạn và bạn phải chạy liên tục không ngừng nghỉ. Vậy bạn sẽ lựa chọn cách chạy như thế nào và đích đến cuối cùng ở đâu? một Nếu chỉ biết chạy nhanh, một người sẽ không đến được vạch đích cuối cùng. Những ai từng tham dự các sự kiện marathon hoặc cuộc đua đường dài thường xuyên đều hiểu sâu sắc rằng chạy quá nhanh sẽ lãng phí năng lượng, khiến họ thất bại ngay từ giữa cuộc đua mà không thể về tới đích. Liệu bạn có giống với loại người dễ bị kích động, vừa nghe thấy tiếng súng báo hiệu liền vội xông ra ngoài, cắm đầu cắm cổ chạy, hay là một người điềm tĩnh, tiến từng bước vững chắc về phía trước theo cách của mình? Nếu làm theo phương pháp chạy trước dẫn đầu Chúng ta chỉ có thể nhất thời hành động như một anh hùng mà không thể hoàn thành được toàn bộ chặng đua. Nếu chúng ta thực hiện theo phương pháp chạy sau, duy trì tốc độ vừa phải, đều đặn, thì tin chắc rằng chúng ta sẽ có thể tích lũy năng lượng để vượt qua hầu hết đối thủ trong cuộc đua đường trường. Tại sao điều này lại xảy ra? Bởi vì thể lực con người là có hạn, thân thể được tạo nên từ máu thịt, không thể cứ một mực chạy nhanh, nếu không sẽ gục ngã nếu chúng ta hiểu được sống chậm, chúng ta sẽ đạt được nhiều thứ hơn cả khi sống nhanh. Trên thế giới này, chỉ có hai loài động vật có thể lên tới đỉnh của kim tự tháp. Một là loài đại bàng có lợi thế bay lượn, hai là ốc sên, loài động vật mà chúng ta đều xem thường. Tích lũy kinh nghiệm, thận trọng từng bước, đấy là trí tuệ của ốc sên. Mặc dù ốc sên là loài động vật nhỏ yếu, nhưng nó lại có thể vượt lên chính mình, vượt lên người khác mà sánh ngang cùng đại bàng. Hai, Ba phương diện nên sống chậm lại. Trong thế giới nhất mực đòi hỏi nhanh, cuộc sống của nhiều người dần trở nên tê liệt. Họ đã lãng quên nguyện ước lúc ban đầu của mình. Đến cuối cùng họ cũng không biết cái gọi là nhanh này đối với họ có ý nghĩa gì. Hết thảy những điều này đều có thể nhìn thấy từ cuộc sống của chúng ta. Về ăn uống, chúng ta không còn mặn mà với những bữa cơm gia đình mà thích đồ ăn nhà hàng, đồ ăn nhanh hoặc ăn mì ăn liền. Vậy những đồ ăn nhanh này sẽ mang đến giá trị dinh dưỡng gì cho thân thể chúng ta? Tại sao chúng ta lại thích ăn những món ăn này? Về phương diện văn hóa đọc, chúng ta không còn quan tâm nhiều đến những cuốn sách in bằng giấy mà thay vào đó là sách điện tử. Trong quá trình đọc, chúng ta chỉ nóng lòng muốn biết kết cục câu chuyện, sau đó mới đọc tiếp cuốn sách Loại phương thức đọc nhanh này có thể khai mở trí tuệ cho chúng ta hay không? Vì bước đi, chúng ta không còn yêu thích việc đi tản bộ hoặc đi chậm nữa. Chúng ta một mực yêu cầu bản thân phải chạy nhanh, một chút đến nỗi không quan tâm đến mọi người và cảnh vật xung quanh. Vậy hành động nhanh có thể mang đến cho mọi người cảm giác thoải mái chăng? Nhanh dần trở thành một đại danh từ trong cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta lại không biết rằng phần nhiều những thứ nhanh trên thế giới này đều có hại. Chỉ bằng cách hành động chậm rãi, chúng ta mới có thể hoàn thành công việc một cách tốt nhất, mới có thể nâng cao được chất lượng cuộc sống. Người càng có phúc khí thì lại càng biết sống chậm ở ba phương diện trên. 3. Người càng có phúc khí càng hiểu được sống chậm. Trong quá trình tận hưởng cuộc sống sinh hoạt, Chúng ta không nên yêu cầu bản thân phải sống nhanh mà cần ổn định. Lời nói từ tốn và ổn định sẽ vượt lên hết thảy, cho dù là tập thể hay một người. Có thể ổn định tâm thì mọi thứ sẽ ổn. Đây là một loại tư duy sáng suốt. Một khi truy cầu nhanh quá mức, người ta sẽ dễ gặp trắc trở trong cuộc đời, thậm chí còn bị người khác lợi dụng lừa gạt, cuối cùng cái được chẳng bù cho cái mất, thậm chí cả người và của cải vật chất cũng chẳng còn. Thử nghĩ vì sao mà nhiều người bị thu thuế chỉ số thông minh? Bởi vì họ phát tài quá nhanh. Người có phúc khí hiểu được mọi thứ đến với mình không phải bởi sống nhanh mà nhờ vào sống chậm. Người càng có phúc khí càng biết làm cho công việc của họ chậm lại. Tôi từng thấy một thanh niên vừa mới tốt nghiệp từ một trường danh giá Lúc mới vào công ty làm việc được ít ngày, anh ta đã nóng lòng muốn thể hiện bản thân, thậm chí còn nói chuyện khoác lác với lãnh đạo để sớm được thăng tiến. Sau một thời gian ngắn, nam thanh niên bị lãnh đạo đuổi việc. Lý do sa thải rất đơn giản, cậu không nắm được nghiệp vụ và không nghiêm túc trong công việc. Thực chất đằng sau sự thất bại này chính là anh ta muốn nhanh được thăng chức tăng lương mà quên mất điều căn bản của một nhân viên là làm việc một cách thực chất, đoàn kết với người bên cạnh, nâng cao năng lực và nghiệp vụ của chính mình. Đoàn kết nhân tâm, nâng cao năng lực nghiệp vụ không phải là việc có thể làm xong trong một sớm một chiều, mà là kết quả của sự tích lũy không ngừng trong nhiều năm. 4. Người càng có phúc khí càng biết sống chậm để tu dưỡng thế giới nội tâm. Đối với một người bình thường, nếu anh ta muốn có dáng vẻ tốt đẹp khi đứng giữa thế giới này thì cần phải làm được điều gì? Rất đơn giản, đó chính là anh ta cần lấp đầy thế giới nội tâm mình. Vậy làm sao để lấp đầy thế giới nội tâm của một người? Cách tốt nhất chính là dùng tâm thái sống chậm để tu dưỡng nội tâm, giống như khơi thông dòng chảy, để cuối cùng nước có thể thuận lợi chảy về biển. Thế giới nội tâm là biểu tượng cho cảnh giới của một người – Đối với người có thế giới nội tâm hoàn chỉnh, cảnh giới của anh ta sẽ tuyệt đối không thấp. Nhưng nếu thế giới nội tâm không được hoàn thiện, thì đến cuối cùng anh ta cũng biểu hiện ra sự thiếu hiểu biết của bản thân. Trong thế giới phức tạp này, điều chúng ta có thể làm là đừng chạy theo xu hướng mà đánh mất chủ kiến của bản thân, quên đi tâm nguyện lúc ban đầu của mình để theo đuổi cái gọi là sống nhanh. Ngược lại, chúng ta phải luôn mở rộng tầm mắt, để nội tâm trong sáng, thấu hiểu mọi thứ mà sống chậm lại để biết hoàn thiện bản thân. Càng sống trong xã hội có nhịp độ nhanh, chúng ta càng nên sống chậm lại để không bị lạc lối. Đôi khi chúng ta cũng cần sống chậm hơn một chút để tích lũy sức mạnh và đạt được thành quả mong muốn. Tiếp theo, Tâm Linh Cuộc Sống xin gửi đến bạn câu chuyện Có một loại trí tuệ được gọi là nhìn lại bản thân Cuộc sống cần phải nhìn về phía trước bởi vì tương lai sẽ mang đến hy vọng. Tuy vậy, sống trên đời cũng cần biết nhìn lại mình bởi vì chỉ khi biết nhìn lại bản thân mới thấy được con đường tương lai rộng mở. Chỉ khi chúng ta có can đảm nhìn lại quá khứ thì mới có thể đón nhận được tương lai tốt đẹp. Tô Thức từng viết hai câu thơ trong bài Hoán Khê Sa, Sơn Hạ Lan Nha đoạn Tẩm Khê như sau Thùy đạo nhân sinh vô tái thiểu Môn tiền lưu thủy thượng đăng tây, tây Tạm dịch Ai bảo đời người không trẻ lại Nước chảy về tay trước hiên nhà Mọi người thường nhắc nhở nhau Sống trên đời thì hãy luôn nhìn về phía trước Mọi chuyện rồi sẽ trở nên tốt đẹp Thế nhưng luôn nhìn về phía trước Không thể giải khai hết được trạng thái tồi tệ ở hiện tại Cuộc sống cần phải nhìn về phía trước Bởi vì tương lai sẽ mang đến hy vọng Tuy vậy, sống trên đời cũng cần biết nhìn lại mình, bởi vì chỉ khi biết nhìn lại bản thân mới thấy được con đường tương lai rộng mở. Nhìn lại để không quên lý do mình xuất phát. Trong bộ phim kịch truyền hình Phù Trầm, Chìm Đổi, Bạch Bách Hà vào vai Kiều Lị, nhân viên kinh doanh của một công ty nước ngoài. Không lâu sau khi vào công ty làm việc, cô nhận được một đơn đặt hàng lớn của công ty nhà nước đang thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp. Cũng bởi vì cô có mối quan hệ rộng với thành viên chủ chốt của công ty mà bị cuốn vào cuộc đấu tranh của ban lãnh đạo cấp cao. Một ngày nọ, giám đốc marketing ship gọi Kiều Lị lên văn phòng và dùng mọi cách để dẫn dắt cô với hy vọng cô có thể dùng danh nghĩa cá nhân gửi một lá thư báo cáo cho trụ sở chính ở Mỹ với nội dung Tổng Giám đốc bán hàng Frank nói bóng gió rằng cô ấy làm ăn phát đạt là nhờ giao dịch bằng tài sắc. Trên thực tế, Triết không cần dùng tình để điều khiển, dùng lý để dẫn dụ. Trong quá trình đàm luận, Kiều Lị sớm đã biết bản thân chẳng qua chỉ là một quân cờ do ban lãnh đạo cấp cao của công ty bày ra. Việc vận động hành lang của ship kỳ thực chỉ là để xác nhận hoàn cảnh hiện tại của cô. Nếu không viết thư báo cáo thì hoàn cảnh tương lai của cô sẽ càng trở nên khó khăn hơn. Lúc này, Kiều Lị đã nhớ lại ước nguyện ban đầu khi chuyển từ công việc quản lý sang bán hàng của mình. Cô hy vọng rằng thông qua nỗ lực của bản thân mà mang đến hạnh phúc cùng niềm vui cho người khác. Nếu giờ đây cô đồng ý với hành động vu oan cấp trên của mình, chính là đã vi phạm với tâm nguyện ban đầu. Vì vậy, cô kiên quyết từ chối yêu cầu của sếp. Trong đạo đức kinh có nói, vạn vật trùng trùng đều trở về cội. Cho dù con người trên thế gian có sống vội vã đến đâu, chỉ khi không quên nguồn cội thì mới có thể tìm được nơi trở về. Người sống trên đời sẽ gặp đủ loại cám dỗ, có người đi được nửa đường thì bước vào ngã rẽ, có người thậm chí còn phớt lờ mọi lời cảnh báo mà đi nhầm đường. Trên đường đời ai cũng mong muốn thực hiện được ước mơ và hoài bão của mình, nhưng không thể vì bước đi trên đường quá lâu mà quên đi tâm nguyện thổ ban đầu. Do vậy, khi bạn cảm thấy hoang mang thì đừng ngại dừng chân lại một chút, nhìn lại tâm nguyện xuất phát thuở ban đầu để bản thân không đi lạc hướng, không nghiêng lệch và không lãng phí thời gian. Quay đầu nhìn lại để ổn định bản thân. Bộ phim Trung Quốc Y Sinh khiến chúng ta không khỏi chú ý đến diễn viên viên tuyền. Phải nói rằng trong giới showbiz hiện nay có rất ít diễn viên sẵn sàng sống hết mình cho vai diễn. Năm 22 tuổi, viên tuyền đoạt giải kim kê nữ, diễn viên phụ xuất sắc nhất nhờ tham gia bộ phim điện ảnh đầu tay Xuân Thiên Đích Cuồng Tưởng. Sau đó, cô tham gia các bộ phim Tình yêu màu xanh và Đôi chân xinh đẹp, cả hai đều có tiếng vang và sự nghiệp của cô dần thăng tiến. Vào thời điểm đó, cô vốn có thể đảm nhận vai diễn trong các tác phẩm điện ảnh lớn và trở thành ngôi sao hạng nhất, nhưng cô lại chọn dừng lại và vắng bóng trên sân khấu truyền hình cô quay trở lại với sân khấu kịch chưa thành danh để ổn định bản thân. Nhiều người chê viên tuyền ngốc nghếch, nhưng cô nói, tôi làm diễn viên không phải vì kiếm được bao nhiêu tiền, mà chỉ đơn giản là thích diễn xuất và cảm giác chuyên chú. Từ đó về sau, cô bắt đầu tham gia câu lạc bộ kịch để học kịch bản. Chính trong khoảng thời gian này, kỹ năng diễn xuất của cô đã có một bước tiến nhảy vọt về chất lượng. Trong kịch bản Rene, với sự thể hiện xuất sắc của mình, cô đã giành được giải thưởng Hoa Mai, giải thưởng kịch nghệ quốc gia cao quý nhất. Ở tuổi 30, cô đã trở thành thành viên của Trung Quốc thoại kịch Bách Niên Danh Nhân Đường. Hiện nay, Viên Tuyền đã 44 tuổi, cô vẫn không rời ước nguyện thở ban đầu với hí kịch. Kayu Oina Mori nói, chỉ khi học được ổn định bản thân, bạn mới có thể sống theo cách mình muốn. Trên đời này không có việc gì có thể thành công trong một sớm một chiều, không ai có thể lột xác trong nháy mắt. Việc trên đời không thể làm xong trong một khắc. Khi thấy khả năng không đủ để giúp bạn đạt được mục tiêu, bạn nên ổn định lại bản thân để tích lũy thêm sức mạnh. Chỉ khi tài năng tương xứng với hoài bão, bạn mới có thể theo gió vượt sóng căng buồn ra khơi. Quay đầu nhìn lại để nhận ra chính mình – Người dẫn chương trình Bạch Nham Tùng từng nói Nếu để cho con chó xuất hiện trên truyền hình Nó sẽ trở thành con chó nổi tiếng Nhưng bạn phải biết rằng Không có sân khấu truyền hình Chẳng bao lâu sau con chó sẽ trở về với các bụi Lời nói này tuy thô nhưng không tháo Nếu một người không thể nhận ra vị trí của chính mình Tự đánh giá cao bản thân Thì chẳng những không đi được xa Mà bay cũng không cao được Trịnh Bản Kiều, một nhà văn nổi tiếng thời nhà Thanh, đã từng có một trải nghiệm như vậy. Một năm nọ, ông đến núi Vân Phong ở Lai Châu, tỉnh Sơn Đông để xem bia Trịnh Văn Công. Bởi vì trời đã ngã về tối, ông bèn xin tá túc ở nhà của một lão nho gia trong núi. Trong nhà ông lão có một chiếc bàn vuông lớn giống như một nghiên mực lớn được, làm bằng đá rất tinh mỹ, Trịnh Bản Kiều ngợi khen không ngớt. Ông lão thấy vậy liền mời Trịnh Bản Kiều viết lưu niệm lên chiếc bàn hình nghiêng mực. Trịnh Bản Kiều liền vui vẻ đồng ý, ông đặt bút viết xuống bốn chữ khó đắc hồ đồ, đồng thời còn lấy ra bản khắc ấn khang hy tú tài, ung chính cử nhân, càng long tiến sĩ và đắc ý đóng lên. Sau đó, ông thấy trên bệ chiếc bàn hình nghiêng mực vẫn còn nhiều chỗ trống, bèn mời ông lão đề từ. Ông lão viết, được đá đẹp khó, được đá ngoan càng khó, từ đá đẹp đi đến đá ngoan lại càng khó hơn. Đẹp ở bên trong, ngoan biểu hiện ở bề ngoài, cất ở nhà dân giả, không nằm trong nhà phú quý. Sau khi viết xong, ông lão lấy ra một con dấu vuông có khắc chữ viện thí đệ nhất, hương thí đệ nhị, đình thí đệ tam. Lúc này Trịnh Bản Kiều mới biết ông lão chính là một quan viên thoái ẩn, lập tức cảm thấy xấu hổ vì lòng tự phụ của chính mình, nên vội vàng cầm bút viết, thông minh khó, hồ đồ càng khó, từ thông minh đến hồ đồ càng khó hơn. Bỏ một chiêu, lùi một bước, lập tức an tâm, sai rồi tới nhận lỗi. Có câu, tự cao sẽ gặp nguy, tự mãn tất sẽ biểu hiện ra. Trên con đường đi tới thành công, chú chim ngu ngốc có thể bay trước, nhưng chú chim bất khả chiến bại sẽ biết lùi lại phía sau. Người sống trên đời biết nhận rõ vị trí của mình – nhìn ra trạng thái của mình vẫn tốt hơn so với việc nỗ lực cố gắng một cách mù quáng. Chỉ khi hiểu rõ chính mình chúng ta mới có thể nhìn rõ hướng đi, không theo đuổi mục tiêu xa vời, không coi thường bản thân, an tâm làm người bước từng bước thật tốt. Cựu Thủ tướng Anh Julian Linh từng nói, bạn có thể nhìn lại quá khứ càng sâu thì sẽ có thể nhìn về phía trước càng xa. Đời người giống như con đường, một khi đã xuất phát thì rất khó dừng lại Mọi người không ngừng nhìn về nơi xa xôi, lao tới hết núi này đến biển khác mà không ngớt lời than thở về sự mệt mỏi của bản thân và kết quả thu được chẳng đáng bao nhiêu. Không ngờ rằng cuộc sống không chỉ có nhìn về phía trước, tiến về phía trước mà còn cần có những lúc ngừng chân, quay đầu xem lại con đường đã đi qua. Đừng đợi cho đến khi bạn không thể quay đầu lại mới than thở rằng bản thân đã lãng quên nguyện ước ban đầu.